bí ẩn những viên kim cương bị nguyền rủa. Phong thủy học Đông Phương cho rằng các loại đá quý như hồng ngọc, ngọc lục bảo hay kim cương là những loại đá mang năng lượng mạnh mẽ. Nếu mang bên mình, có thể đem đến tài lộc, sức khỏe, thậm chí thay đổi vận mệnh cho chủ nhân của nó. Tuy nhiên, trên thế giới cũng có một vài viên đá mà giá trị và vẻ đẹp của chúng không gì sánh nổi nhưng chúng lại mang trong mình những lời nguyền chết chóc có thể khiến những người sở hữu gặp tai họa thậm chí mất mạng dù chỉ chạm qua một lần kim cương tử thần hợp trái với tên gọi hy vọng hợp viên kim cương này lại mang theo lời nguyền gieo sắc bi kịch và cái chết thảm khốc không chỉ đối với những người sở hữu mà thậm chí những ai chỉ cần chạm vào nó một lần mà thôi. Theo một số ghi chép, viên kim cương hy vọng này được tìm thấy ở mỏ Gani Kholu thuộc vương quốc Gokonda, Ấn Độ vào thế kỷ 17, sau đó được gắn trên bức tượng nữ thần Sita, linh thiêng của người Hindu. Đến thời nội chiến giữa các tiểu vương, thiếu quân lương, một chỉ huy nhóm quân phiến loạn đã cả gan gỡ viên kim cương đó xuống để bán – ông ta đã mặc kệ lời cảnh tỉnh của người dân rằng hành động này sẽ chọc giận thần Sita. Kết quả là vài hôm sau, ông này chết bất ngờ. Rồi viên kim cương đó được bí mật mang về châu Âu bởi một lái buôn trang sức người Pháp tên là Trien Tavernier. Tavernier sau đó bán viên kim cương này cho triều đình Pháp để gắn lên vương miện của vua Louis thứ 14 và được gọi là viên ngọc xanh của nước Pháp. Sau khi bắn viên kim cương này được ít lâu, Tavernier học máu chết trong xưởng làm trang sức của ông ta tại Paris. Tưởng chừng chỉ có nhà vua mới xứng đáng với viên kim cương này, nhưng không. Sau khi đổi vương miện trong lễ đăng quang, vua Louis thứ 14 đã bất ngờ bị bệnh lạ, da thịt ung thối và chết vì nhiễm độc. Không những thế, những đứa con của ông vua này cũng chết thê thảm người chết đuối kẻ chết cháy kẻ chết vì ngã ngựa lúc đi săn chỉ có một người duy nhất sống sót vương miện tiếp tục được truyền qua tay của Louis thứ 16. Ông này cho tháo viên kim cương đó ra để làm vòng đeo cổ cho nữ hoàng Maria Antoinette. Sau đó cả hai đều chết thê thảm trên máy chém trong cuộc cách mạng Pháp năm 1792. Tài sản triều đình được phân chia cho những người lãnh đạo cuộc cách mạng theo tài liệu của các thợ kim hoàng thời đó, thì viên kim cương được mang qua Anh và lọt vào tay một thợ kim hoàng nổi tiếng tên là Wilhelm Faust. Ông này cắt nó ra thành bốn viên kim cương nhỏ hơn để cho dễ bán. Ít đâu sau, Wilhelm Faust bị chính con trai mình giết để cướp gia tài. Cậu con bị kết án và cũng chết trong nhà ngục. Tuy nhiên, sau đó chàng triệu phú Hoa Kỳ trẻ Somerset đã mua được một viên gọi là viên kim cương hợp, có nghĩa là hy vọng, nhưng hậu quả cho những ai sở hữu đều trái ngược, rất bi đát. Để làm quà tặng cho người vợ chưa cưới, lúc đó viên kim cương quý tộc lung linh này được mệnh danh là trái tim của đại dương. Hai vợ chồng hướng tuần trăng mật sóng gió trên chiếc tàu định mệnh Titanis. Viên thứ hai rơi vào tay Nga hoàng Nicholas và được chế tác thành vòng ngọc đeo trên cổ hoàng hậu Alexandria. Kết quả cả gia đình Nga Hoàng đã bị xử tử trong cuộc cách mạng Bolshevik năm 1917. Hiện nay, chuỗi ngọc đó lọt vào tay ai thì vẫn chưa xác định được. Viên thứ ba rơi vào tay triệu phú Hy Lạp Simon Maurontarides. Chỉ ít lâu sau khi mua viên kim cương, ông này lái xe rơi xuống vực chết thê thảm. Hiện nay, không ai biết viên kim cương này thuộc về ai. Có người nói rằng nó lọt vào tay triệu phú Onesic và được tặng cho bà Jacqueline Kennedy trong hôn lễ. Chúng ta cũng từng biết đến tai họa của nhà Kennedy, đặc biệt là vụ Tổng thống Mỹ Kennedy bị bắn chết vào năm 1963. Nếu viên kim cương này được lưu giữ trong gia đình Kennedy thì thật là bất hạnh cho cả gia tộc này viên thứ tư lớn nhất và đẹp nhất được bán tại Thụy Sĩ, nhưng giá trị của nó quá lớn nên không ai mua nổi. Nhiều năm sau, Evelyn Emselin, con gái triệu phú Emselin, sau khi được hưởng gia tài của cha để lại, đã dùng trọn số tiền đó để mua viên kim cương này. Cô thường đeo trong các buổi dạ hội của giới điện ảnh, được báo chí khen là người có món nữ trang đẹp nhất ít lâu sau, cô này cũng chết một cách rất lạ lùng mờ ám khi còn rất trẻ. Sau đó, viên kim cương lọt vào tay chủ ngân hàng Thomas Hobbs. Từ khi sở hữu viên kim cương, gia đình ông này gặp rất nhiều rắc rối. Vợ chồng ly dị, con cái bất hòa, tranh chấp kiện tụng để giành tài sản, tạo ra rất nhiều tai tiếng trên báo chí. Từ đó viên kim cương này được biết đến như một tai ương cho những ai sở hữu nó. Cuối cùng, gia đình tỷ phú Hợp cũng phải khánh kiệt tài sản. Người cháu của ông Hợp bèn đem tặng viên kim cương này cho Viện Bảo tàng Smithsonian để triển lãm vì không có bất kỳ một ai dám giữ hay sở hữu nó nữa. Hiện nay, viên kim cương hy vọng hợp màu xanh được lưu giữ trong Bảo tàng lịch sử tự nhiên Smithsonian, Washington DC. Mặc dù giá trị của nó lên tới khoảng 250 triệu USD, nhưng không ai còn ý định muốn sở hữu viên kim cương chết chóc này. Hay viên kim cương Koinor. Koinor gọi theo tiếng Ba Tư là núi của ánh sáng. Không phải ngẫu nhiên mà kim cương Koinor, một trong những viên kim cương đẹp nhất thế giới, được gắn lên vương miện dành cho các nữ hoàng Anh. Đã có một lời nguyền rằng bất kỳ người đàn ông nào mang viên kim cương này đều có một kết cục thảm thương chỉ có thượng đế hoặc những người phụ nữ mới có thể mang nó mà không bị trừng phạt. Thế kỷ 16, hoàng đế Mughal đầu tiên là Papun, từng là chủ nhân của Koinor, đã bị trục xuất khỏi vương quốc và phải sống lưu vong. Người kế vị Papun là San Jahan đã đặt viên siêu kim cương lên chiếc ngai vàng chim công tại triều đình và bị chính con trai ông này giam giữ vào cuối đời. Vương Julip Singh sau khi tận tay triều cống cô Ino cho người Anh, đã nhận được khoản trợ cấp tương đương 50.000 bảng Anh một năm. Nhưng rồi cũng phải chết trong cảnh nghèo đói giữa thủ đô Paris hoa lệ vào năm 1893. Đến nay, viên siêu kim cương ino thuộc quyền sở hữu của nữ hoàng Anh Elizabeth II. Nó được bảo quản cẩn mật trong tháp Luân Đôn như một phần trong bộ sưu tập châu báu của hoàng gia Anh đá Sophia Delhi tím. Viên đá thạch anh tím Delhi được mang tới Anh bởi một đại tá kỵ binh người Pengan tên là W. Ferris. Từ ngày giữ viên đá, viên sĩ quan này đã phải gánh chịu cảnh sạc nghiệp và sức khỏe thì suy sụp hoàn toàn. Sau khi chết, ông có để lại viên đá đó cho cậu con trai trưởng, xem như nó là một vật báu truyền đời. Không ngờ chỉ một thời gian ngắn sau, người con trai trưởng đang làm ăn phát đạt, bỗng khuynh gia bại sản. Quãng đường còn lại sống trong nghèo túng và bệnh tật. Đến năm 1890, con trai của W. Forrest đã tặng viên đá đó cho nhà khoa học Harold Allen. Ngay lập tức, gia đình ông đã phải gánh chịu những điều rủi ro. Hai lần ông tặng lại viên đá cho hai người bạn hiếu kỳ – thì một trong số đó đã phải trả lại vì gặp liên tiếp những tai họa giáng xuống. Còn người kia, một ca sĩ nổi tiếng thời đó, đột nhiên mất giọng và không thể hát nữa. Đến năm 1904, cảm thấy không thể chịu đựng thêm được nữa, ông quyết định đem chôn giấu viên đá đáng nguyền rủa này thật kín, không còn ai nhìn thấy nữa. Và căn dặn con cái chỉ nên lấy viên đá đó về sau khi ông đã chết được 33 năm giữ đúng lời căn dặn của cha. 33 năm sau ngày Harold Allen chết, con gái của ông đã đem tặng viên đá đó cho bảo tàng lịch sử tự nhiên, nơi mà cha cô đã làm việc khi còn sống, cùng với một lá thư cảnh báo của Harold Allen. Bất kỳ ai mở chiếc hộp, trước tiên cần phải đọc lời cảnh báo này. Lời khuyên của tôi là hãy ném chiếc hộp cùng viên đá xuống biển cách đây 7 năm, một cựu giám đốc thư viện tên là John Whitcarter đã quyết định mang câu chuyện kỳ lạ về viên đá đến một hội nghị chuyên đề về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học Harold Allen mang tên Harold Allen Society. Sau khi buổi hội nghị lần thứ nhất kết thúc, trên đường về đột nhiên trời đất tối sầm. Vợ chồng ông phải chịu một trận sấm sét kinh hoàng. Mưa không ngớt, sét liên hồi đánh mỗi lúc một to, một dữ dằn. Sợ có điều gì không lành xảy ra, ông đã phải bỏ lại chiếc xe trên đường. Hai vợ chồng ông chạy thục mạng tìm nơi ẩn nấp. Sợ hãi, run rẩy, vợ ông đã hét lên. Sao anh lại mang theo cái vật quái quỷ đấy hả? Tai họa vẫn tiếp tục. Và đúng cái đêm trước khi hội nghị chuyên đề thứ hai diễn ra, ông đã phải chịu một trận đau ruột thừa chí mạng. May có người phát hiện sớm, đưa ông vào viện tiến hành phẫu thuật chưa hết, đến hội nghị thứ ba thì ông không thể đến dự vì bệnh sói thận. Ông lại phải vào tiến hành phẫu thuật lần thứ hai. 4. Kim cương xanh da trời Saudi Điều khiến người Saudi cay đắng nhất là sự biến mất của viên kim cương xanh cực hiếm 50 carat, to bằng quả trứng. Trong tự nhiên, một vạn viên kim cương mới có một viên màu, mà màu xanh dương lại vô cùng hiếm chỉ có ở những viên đá hình thành ở độ sâu 600 km trong lòng đất. Chuỗi bi kịch bắt đầu từ một vụ trộm xảy ra cách đây hơn 30 năm trong hoàng cung Saudi Arabia. Một buổi chiều năm 1989, Kiran Karai Tre Chamon, người Thái, làm công việc quét dọn trong tòa dinh thự, đã lấy trộm viên kim cương xanh trong lúc vợ chồng hoàng tử Faisal của vương quốc Saudi Arabia vắng nhà để đi nghỉ mát để tiến hành cuộc tìm kiếm và truy lùng thủ phạm đã chăm ngòi hàng loạt vụ giết người bí ẩn và cuộc khủng hoảng ngoại giao Thái Lan Saudi đến tận ngày nay. Vì sao đá quý lại mang đến vận rủi? Đứng ở góc độ khoa học hiện đại hay phỏng đoán thông thường mà nói, người ta dễ dàng sẽ đi đến kết luận vô trách nhiệm rằng đây đơn giản là các sự việc trùng hợp ngẫu nhiên, lời nguyền hay vận rủi hoàn toàn không tồn tại, mà chỉ là sản phẩm tưởng tượng mê tín cổ xưa – Tuy nhiên, đứng ở góc độ tâm linh và từ lý luận phong thủy mà nói, chúng ta có thể dễ dàng lý giải được bí ẩn đằng sau những lời nguyện chết chóc này. Kỳ thực vào thời cổ đại, trong các báu vật, đặc biệt là các trang sức quý giá được chế tác riêng cho vua chúa hoặc các quý tộc, thường được các pháp sư ép nhập vào trong vô số chú ngữ và bùa phép có tác dụng bảo hộ chủ nhân cũng như sẽ trừng phạt những kẻ có lòng tham muốn chiếm đoạt của báu mà không được cho phép. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nhiều báu vật như thế bị thất lạc, có cái được chôn sâu xuống lăng mộ, nhưng cũng có cái bị đào lên và buôn bán trên thị trường đồ cổ. Có một số loại đá quý được nhiều người sưu tầm mang về, nhưng không hề biết đến mối nguy hiểm của chúng. Vì hầu hết các đồ vật chôn theo vua chúa đều được yểm bùa để bảo vệ, hay những xác ướp đã được các giáo sĩ giam giữ một số sinh vật cõi âm vào để giữ mồ Do đó, người mua đồ cổ thường bị hại bởi các động lực năng lượng vô hình này. Ngày nay, không ai tin vào những chuyện như thế. Một số người cho rằng đó chỉ là những chuyện hoang đường nhằm mục đích dọa nạt mọi người, không cho họ bén mảng đến những nơi chôn cất đó thôi. Tuy nhiên, thực tế đã có nhiều nhà khảo cổ chết bất đắc kỳ tử. Một số triệu phú thích sưu tầm đồ cổ của vua chúa thời xưa cũng gặp phải các tai nạn thương tâm bất ngờ. Đó cũng không phải là trùng hợp ngẫu nhiên